đây là cái thành quả mà anh em tôi sau khi mà đi về có vẻ là chú không biết tôi có mặt bên cạnh chú các bạn xem nha con này thì à, theo các bạn nghĩ nó là con gì ạ qua khu vực này tôi phát hiện ra một cái chỗ mà rêu rất là nhiều luôn Quý vị và các bạn thân mến Hiện tại thì là 20 giờ 02 phút à, hôm nay thì uh, bà con và mọi người là mới ờ, được nghỉ à, ăn cơm sau khi mà mọi người đã chở cái vật liệu cát sỏi cũng như là xi măng lên và buổi tối hôm nay thì à, Giang à, muốn chia sẻ mọi người cái nội dung là mình sẽ cùng mấy anh em thanh niên của bản trong bà hâm mông là mình sẽ đi à, bắt cá soi cá nhá và Giang cũng muốn à, một lần để mình đi à, trải nghiệm để xem là cách bà con bắt cá rồi dí cá như thế nào Dạ. Hiện tại thì anh em đang ờ, chuẩn bị những ờ, đồ dụng cụ đấy lặn bắt có đèn pin rất đầy đủ nha mọi người nhá pin đeo đầu lặn để ừ. nó sáng mọi người xem dễ đây có cả kẹp điện luôn này đây là có cả bình này đấy. anh em mình ờ, sẽ di chuyển bằng cái con chiến mã ngựa sắt nha mọi người nhé để đi xuống khu vực ven suối và đi kẹp ba lên thôi lên thôi em ờ, vào trước đi lên trước những cái con ờ, ngựa thổ trên này đến bản thì ờ, mọi người biết rồi nó rất là khỏe thì mà đi con xe này thì uh, Giang không thể đi được luôn Không quen thì có đồng bào đi trên này mới quen Vừa trời có om luôn nha mọi người nhé Bây giờ chúng tôi sẽ uh, di chuyển nhá đêm về không khí ở trên Tây Bắc thì ờ, mọi người là lạnh lắm <laughs> nhưng nhưng mà được may cây là còn vào cái mùa hè nếu mà mùa đông thì mình không không thể đi được không thể mà đi ờ, suối mà bắt cá mà lặn được là chết cống đấy chiều hôm nay thì ờ, Giang thấy là không có sao chăng thì cả mọi người phải um luôn Đấy những bạn nào mà đi uh, ban đêm mà không quen đường ở trên bản thì thôi rồi Xác định đi rất là khó mọi người Đấy, đấy, đấy. Tại thì uh, chúng tôi đã đến uh, vị trí tập kết rồi Xe rồi Tối rồi mọi người ạ anh em chúng tôi sẽ để xe đây nhé sau đó tôi sẽ di chuyển à, đường à, bộ Uf, dốc rất là cắm luôn ai da, ai da, ai da. Ủa đây Giang thấy có một hòn đá rất là to này Ở ờ, khu vực quanh quanh đây à, có cái hang nào không anh em? Không có, không có hang à? à. À đây à? Ở đây anh em mình có bắt được con rúi con giếc bao giờ chưa? Cầy con sóc Bắt được nhiều à, Bắt được nhiều à? Hôm nay đi anh đi Hôm nào anh em mình thử đi uh, rừng ấy nhỉ? Ừ. Xem uh... À, chỗ nào chỗ nào? Ừ. À đây à? Ừ trăm mét à ok anh em mình à, phải dùng cái đèn này mới sáng mới mới nhìn thấy được mọi người ạ thì mọi người mới nhìn thấy được chứ còn à, đèn như à, mấy anh em kia là không nhìn thấy gì luôn tụm Đây, đấy uh, giang thấy là có những cái bãi đá lởm chởm bắt đầu xuống đến nơi rồi đây là chúng tôi đã cơ động xuống đến nơi rồi bây giờ chúng tôi cũng như là mấy anh em sẽ chuẩn bị những cái à, đồ dụng cụ cần thiết Đấy, để chuẩn bị một là dí hai là mình sẽ lặn đây là một cái suối à, nó rất là rộng và to lớn mọi người ạ Hiện tại thì cái mùa này nó cạn nước Đâm ra nó mới trơ ra cái hòn đá này thôi Đây những hòn đá rất là to luôn mọi người Phía bên này là Đấy nước rồi, nước rồi Đây các anh thanh niên hiện tại bây giờ là Mọi người đang uh, chuẩn bị bình ác quy Đấy, cho nó đầy đủ Đấy, những cái giỏ này là nếu mà được mọi người sẽ đựng cái giỏ kia nhá cái này thì à, anh em đang bắt đầu thử xem có không cái thôi có lính thì sao vậy? đi phụ ông giờ lính nó vào tắt mà ở ờ, tôi nói là có điểm kéo anh lớn cho họ ừ, hết sâu nhỉ <laughs> khó đấy để để mà ấy được khó phết đấy thấy đưa được một con rồi nha mọi người nha con nhỏ rồi cái kia là mọi người là đựng cái cái, cái pin đấy sau vào đấy là lôi đi theo đấy. ra phía bên kia bên này là hai anh em cũng đang uh, chuẩn bị chưa kìa Đây, hai uh, anh em đồng chí bên kia đang lặn nhé mọi người đây sao nhìn thấy đấy đấy mọi người thấy không tối quá mọi người này là không không mọi người không nhìn thấy được đấy để tìm những cái vị trí mà nó sâu sâu như này, này. nó là đèn rất sáng thì mọi người mới nhìn thấy được những cái vị trí này mình soi này còn lấy được đấy à. à. có đồ lặn thực tế đấy như một thợ lặn chuyên nghiệp luôn mày thấy không mà còn chưa tìm được con nào đây Ô cá nó đi đâu hết nhỉ à, anh em nhỉ và con nhỉ Hay là nó lại à, chạy phía lên trên kia Dọc phía lên trên kia còn ấy nữa Thấy cái đèn này cũng rất là sáng chứ đèn bà con Đấy Nhìn thấy không Có thể à, dọi cái đèn này xuống cho anh em Mở rộng quá nó không, không sáng cầm anh cái này hết đấy anh chụp cái ảnh anh mấy anh em này lặn nó thung neo quay Ôi, chụp ảnh nó lên hơn Chụp ảnh nó cũng flash Ý, ảnh này quá đẹp Ok Có đèn flash thì nó ấy rồi, còn quay phim lại không có 제빠진 대장도 벌려요. 어? 제빠진 거. 제빠진 거. Xong có anh em có. Con cầm đèn anh xuống này thử xem Mà đèn bà con sáng hơn đấy. Đèn này bị chết rồi em. Ừ. Không có kia. Ờ, mà mất cái nắp kia, cái chỗ sạc cái bịt vào. cho nó có cái nắp cao su, nó bị ờ, con nào ờ, ấy là rơi mất của mình. Ui, ui, ui, ui. Sắp tụt Đấy phải đeo nặn soi được hàng đống đèn soi nó mới sáng mới thấy được. Không đơn giản đâu. Ui, con đá này to mọi người. Dạ, mấy chục tấn. chưa đấy còn nhiều, còn to hơn ừ. tôi. <laughs> ốc ốc à ốc ốc, có ăn được không ăn được mà ăn à ngon ngon ok ui rồi Ồ, ờ, không có cua đá nhỉ à, tại vì cái suối này nó rất là rộng các bạn ạ à, do vậy là nó không không có cua đá nó phải ở trên trên đồi mà trên bản ấy mọi người nó có khe suối mới có nước chảy xiết quá không có đâu lên đây anh em mình lên phía trên này đi tiếp tục à, chúng tôi à, di chuyển lên phía trên này Đấy thấy không? À cá khuy mọi người ở đây cho Bạn xem đây con cá khuy wow khó Nó giống rất là màu đá Thì mà nhìn thấy phải nói là anh em con mắt rất là tinh Các bạn nhá, Đấy cá khuy thì đắt lắm Rồi anh em à, tôi lại tiếp tục à, di chuyển lên à, phía đằng trên này Không biết là có không Vâng, Giang rất là thích khoái cái trải nghiệm đi bắt cá này đấy Rất hào hứng Ô trôi à Ô trôi rồi trôi rồi Trôi rồi Trôi rồi Ô ô Ô Đấy, đừng để cho nó trôi đi ừ. đây đây đấy ui rồi nhiều thế Lặn xuống đấy mọi người mới thấy được đấy Không đơn giản đâu Hay to nữa Hay to hả? Hả? Có thứ lửa rồi tiếp tục Còn một con à? nào ừ. cố bắt, cố bắt đi Đừng để nó thoát ừ rồi Úi giời ơi Đây bạn này thấy không Đấy Ô Ok ok ok Tí nữa thì mất ăn Rất là nhiều đèn vào một chỗ nó mới sáng đây Các bạn xem nha Đấy cá rất là ngon Cá khuy đấy Uh, lặn luôn này có bộ lặn này mới nhìn thấy được mọi người bình thường là mình không nhìn thấy được trên này ơi rồi ôi tí là sọt to thế mà tiếp tục à, tôi lại di chuyển lên phía bên trên này nhé tôi đi à, phải rất cẩn thận bám theo anh em mình không thể đi nhanh được hứng hứng hứng hứng anh em này hứng bao hứng được không, được không? Ok không ổn không? Chắc không có Không, có đâu quá ờ, anh em di chuyển đi Tiếp tục uh, chuyển lên trên này Ui, hòn đá rất là to các bạn ạ Bây giờ anh em chúng tôi lại uh, tiếp tục di chuyển đến hướng khác nhé Phải tập trung này đèn thôi anh em ạ Tập trung đèn nó sáng sáng vào thì mình mới thấy được chứ nó tối om là là khó thấy con tại vì cái con cá khuy này màu nó giống hòn đá mà đấy màu giống hòn đá chưa chết con này chưa chết chết chết, chết rồi màu nó giống hòn đá quá mắt tôi uh, nhìn còn không rõ này các bạn ấy. Ở đó kia về lặn không mới thấy được thật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 Tấn là hồ ờ. Thì tôi đã lối gió thì nó thấp nữa đây À, khu vực này nước nó tĩnh này không biết là có không đây vùng nước ờ, nó nó không không không chảy phía này nó chảy thì không biết đấy không ra nghĩ là những khu vực tinh tĩnh này khả năng cũng có nhưng mà sâu mọi người ạ khu vực này hơi sâu à, em đang à, bắt đầu à, xuống thử ở trong này thử xem nó, nó tính này chắc không có đâu chuyển hướng à, lên phía trên còn tôi lại à, tiếp tục chuyển nhé. bằng qua những hòn đá này phía bên này nữa đấy anh em có cái ờ, đồ dụng cụ rất đơn giản nha mọi người nhé đeo mà trên lưng tay thì cầm cái đấy, đấy. đầu đeo một cái, cái ờ, kính nhìn đấy. tay bên trái sẽ cầm đèn nữa soi đằng sau thì đeo một cái giỏ ướp để đựng chú cá tôi ờ, sẽ tìm đường ờ, di chuyển sang bên kia đó các bạn ạ xem là tôi phải đi ờ, qua hòn đá to to này sang đêm này à, các bạn có thể nghe đấy những à, con nhái nó kêu ẹp ẹp đấy rất là nhiều xung quanh nó rất là rộng luôn thì ban đêm mà nên là mọi người không thể nhìn rõ hết bao quát cảnh được con suối này phía bên hai con suối là cánh rừng nhé sang khu vực này ra nghĩ là sẽ có nhiều hơn đây wow. đoàn chúng tôi đi hôm nay gồm có 6 đồng chí giờ đi chết mình trồng ừ, đây con cá này đấy cái này nó là cá sỉnh con nó chưa lớn được cá sỉnh này rất là đắt nha mọi người nhé gần à, hai trăm rưỡi một kg à, hai trăm bảy dưới nghĩa lộ bán không rẻ đâu cá khuy cũng vậy ấy cá rất nhiều đấy người đấy nhìn cháu nhặt đấy ok ồ có cái con con con con, con ờ, bọ kiểu con con nhện đấy mọi người nhện nước rồi nó đang bơi đây đây đây đấy dữ rồi đây đây đây đấy đấy cá khuy đấy cá bóng là ờ, cá khuy bóng khuy đấy à nó nằm ở trong khe này đúng rồi soi kỹ trong khe này đấy trốn trong khe đấy <laughs> giờ nhà ờ, đang chia nhau mỗi người một ờ, khu vực để tìm trung đèn sáng nhìn rõ được thời gian mà tôi đi bộ đội là lặn nước rồi là bơi nước tại bộ đội uh, Việt Nam đi những cái khu rừng rồi nước này rất là bí mật tôi lại nhớ lại cái, cái à, bộ đội à, hình ảnh chú bộ đội mà vừa nói xong thì như anh này tôi thấy là đang mặc bộ quần áo bộ đội nha mọi người nha đây vẫn quần đùi bộ đội áo bộ đội đấy còn đấy là tôi nghĩ em ấy đi ờ, bộ đội về Xuất ngũ rồi, bây giờ xuất ngũ Con này thì ờ, theo các bạn ờ, nghĩ nó là con gì ạ? Tôi thì tôi thấy nó giống một cái con uh, rán Rán rừng hơn đấy, Nó bầu một hòn đá này Màu như hòn đá luôn anh em à, di chuyển à, mỗi người một nơi rồi thì tôi à, đi theo một hướng à giờ trăng lên rồi các bạn ạ ôi trăng mọi người thấy không trăng hôm nay khuyết chưa phải ngày trăng rằm tròn được chừng 4 ngày nữa thì trăng sẽ tròn 15 mà qua mùng 10 dỗ à, tổ Hùng Vương đi ở phía này trên này là một cái cầu treo nhé để chảy sang một cái à, khu bản sắp thấu đấy số tính tính này lại à, lại không có nhiều không có mấy nước nó nó tính như này Rồi tôi tiếp tục di chuyển sang một nơi khác hôm nay à, đã đề ra cái à, nghị quyết là anh em phải bắt được Đấy, về à, cũng đồ nhắm được khu vực mà nước nó nó ít này mà nó tính này đây lại không có đây ờ, cái đoạn này tôi nghĩ là sẽ có đây có nhiều Ú, uh, được con cá to rồi Con cá gì đây? Ồ, oh, cá như kiểu cá trôi sao đấy Từ nãy thì anh em mãi mới bắt được con cá to thì mãi mới được cái chỗ ờ, nó khu vực mà nó tính này này không đa số toàn cá khuy mà Giang nghĩ thì ăn cá khuy nó sẽ ngon hơn à, như người đồng bào Tày hay Thái người ta rất là thích ăn cá khuy với lại cá sình, <laughs> cách chế biến của người Thái và người Tày thì uh, khá là ngon đấy mọi người nhé à? wow. <laughs> con viên đá mọi người xếp là chắn nước để à, mọi người có thể à, đêm này mọi người đi bắt cá thì sau khi mà đi lao động về con xếp đá này để nó nước không trôi Tính. Ồ, oh, ốc à, ốc à Ốc ngon đấy, ốc ngon đấy, đặc sản đấy Rêu đây Đây là rêu đá mà người đồng bào Thái hay đi ăn đây các bạn nhé đây giới thiệu mọi người cái này rêu đá này người mang về xong là người à, làm sạch đi đây nó bám vào những cái này là gọi là rêu đấy là người đồng bào thái ở Châu giang mà người anh hay bán ở chợ khá là nhiều cái đặc sản này rau bợ rêu à, khu vực này tính nước tính này khả năng có đấy anh em ạ chỉ là ánh sáng không đủ nhìn phát hiện ra thôi khu này tôi thấy là nước nó rất là tĩnh giờ tôi chắc phải di chuyển sang à, hướng khác mới đi được lên trên ừ. qua khu vực này tôi phát hiện ra một cái chỗ mà rêu rất là nhiều luôn mang này mọi người này bạn thấy không Đấy, cái món này thì người Thái mà gặp này thì thôi rồi lại ngày mai có bữa ngon ngay ô con to à wow wow tuyệt vời quá tôi lại không sang được bên phía bên kia tôi lại ở bờ bên này rồi không không ghi hình cho mọi người xem được rồi nếu như bình thường mà các bạn nhìn ở trên hình này thôi như ở dưới nhìn trong lắm nước cũng rất là trong do là mấy anh em tôi là tác động đến đấy thì nó hơi đục một chút nhưng ờ, mà nó tĩnh thì rất là trong luôn chặt túa con này gọi là ốc gì mà người gọi là ốc gì này ốc vàng ốc vàng á nhưng mà như không phải đâu ốc miêu vàng sao lại ở suối được nhỉ nó chỉ có ở ruộng thôi chứ ở ruộng nhưng mà bây giờ suối nhỏ nó về ở suối rồi à suối nhỏ nó nó nó về ở suối à cá thóc chích lũ họ Ừ, ui, nó đang tích cực à hai đồng chí đang tích cực lặn mò để tìm những cái con cá nó to to một chút mình phải ra chỗ sộc chắc chịu ọt tạt tạt tôi hố tôi mà trời tôi nó cứ nó chẳng ô đâu hả cứ ọt Đi qua hòn đá này tôi phát hiện ra một chú nhện Hiện tại chú đang nằm rất là im mọi người Không động đậy một chút nào Có vẻ là chú không biết tôi có mặt bên cạnh chú Hay là chú đã ăn chén no nê nên là chú không để ý đến tôi bên cạnh Không một chút này luôn mọi người Các bạn mà đi ờ, như Giang này cùng trải nghiệm với bà con thì ờ, Dạ, giờ này tôi cảm thấy là rất là mát ngồi đây Đấy. và nghe những cái tiếng suối nó róc rách này rất là êm tai và dễ chịu ngay mà đã đi camping cắm trại hoặc mọi người đã từng à, trải nghiệm những cái này thì mọi người có thể bắt được cá to này mọi người mang lên à, bên cạnh uh, suối khe suối này mọi người để nướng luôn đấy và khi đó mọi người thưởng thức đấy, một vài lon bia Em nghĩ là một cái ờ, trải nghiệm nó khá là thú vị và tuyệt vời tại đêm mọi người có thể ngắm sao rồi là một cốc cà phê nào đó Ở chỗ này là nước hơi sâu các bạn ạ Nước nó sâu lắm, mình không nhìn thấy luôn có buộc cả canh là phải lặn Xuống mới có thể nhìn thấy được Còn ở phía mấy mét bên này thì mọi người nó lại Dạ, tôi phải leo lên cái hòn đá to này mới sang được trên này đây các bạn thấy là hòn đá nó to rất là lởm chởm luôn Đấy. Để rất rất là nhiều những hòn đá to nó hình thù khác nhau đây là một cái cuộc trải nghiệm đi uh, bắt cá của bà con cũng như là đi chia sẻ mọi người mình đi khám phá luôn cá à, cá to à? cá to à? ô oh. tôi lại không sang ở phía bên kia để mà ghi hình được tại vì tôi tôi đã mải đi đằng bên này thế bà con anh em bà con cá to tôi lại sang bên này để đi khám phá một cái chút nơi là lạ này tôi thấy là ở đây có một cái uh, thông như kiểu một cái gỗ gì đó mà con mang về đây đây có những cái cây uh, mui rồi có những cỏ voi nó ở dưới đáy sông đáy suối này cơ à, tôi lại thấy có một cái dây điện đây này hình như là là là, là chỗ này mọi người làm cái đập thủy điện mọi người ngăn dòng đấy chỉ hai anh em ba to đang uh, khoe với anh em trình bày tôi nghe thấy cả tiếng dế này các bạn này đấy tôi nghe cả tiếng dế nhá các bạn nghe đây các bạn đấy tiếng dế kêu này tiếng chuỗi này ở phía này tôi tôi tôi thử theo tiếng dế tôi nghe đi xem nha các bạn nhá, nó nằm à, những chú dế này rất là tinh các bạn ạ tôi đến gần vẫn là chú lại im ngay không không thấy kêu dưới này biết tôi à, đang bắt đầu đến gần nên là chú đã không kêu nữa nằm im re tôi nghe quanh quanh đây rồi nhưng mà phát hiện được chú rất là khó à, tôi lại thấy cái con rán này các bạn ơi con rán này thì nó bị chết rồi nói chung là các con động vật hay là con gì ban đêm mà chúng cảm thấy ờ, nó nguy hiểm thì nó sẽ im ngay thì vì ờ, chúng kêu để gọi bạn tình vào cái mùa này khi mà có ờ, cái động tính nào đó chúng sẽ im re để chúng biết được cái sự nguy hiểm nó đang đến gần mà tôi đi ra khỏi cái là chúng lại kêu ngay Hiện tại anh em tôi đã đi đến uh, ờ, 10 giờ đêm Đây Và cũng ờ, thu hoạch ờ, thành quả thì cũng được một chút Không được nhiều lắm Và Hôm nay tôi đi là là có 4 năm anh em, 6 anh em cơ chỉ kiếm một, một chút thôi Thời gian này là cá cũng không không nhiều thì cũng uh, lọt tiền đấy tùy theo ngày ấy mới có ngày cũng không có đâu các bạn đây cho người đưa vào trong này đó Đấy là tôi cũng à, phải à, di chuyển về với anh em thôi cái nắp này thành quả đi ờ, cả đêm từ bốn anh em ừ, nó nắp nó không có cái nắp bây giờ ra hết đấy à. các bạn xem đấy cả ốc luôn nhé ui rồi cá rất rất chi là ngon đấy, có cả cá ấy luôn rất nhiều luôn các bạn nhé đấy. đây là có một người còn có mấy anh em kia nữa mỗi người một giỏ nữa kia xinh đây đây con con cá sình là con này đấy đây là cá lóc này là hai con đây là những cái con cá khuy tôi làm bởi nhà nhỏ đây, con nhỏ nhỏ này nhà nhỏ, nhỏ, nhỏ, nhỏ là cá khuy khuy thì quá ngon rồi ừ. đây là mấy muốn mấy một à, người nha các bạn nhé còn ba anh nữa cơ nó là ấy mà đổ vào đây cũng phải được uh, mà anh và bằng này nhau đấy như này nữa hình một cây đấy ừ. Ờ. có <laughs> thế chứ đây là thành quả mà anh em chúng tôi buổi tối nay là đi mãi mới được gần hai hai tiếng hồ các bạn nhé để có được uh, cá như này quá tuyệt vời nó cũng là một cái trải nghiệm và ờ, đối với mình uh, khá là thú vị nói rồi lo đấy Đấy. Ui rồi đây là cái thành quả mà anh em tôi sau khi mà đi về nhưng mà vẫn còn hai đồng chí nữa đúng không? Về hết rồi. Về hết à? Thế là đổ hết vào đây chưa? Đúng rồi. hết rồi á? Ủa chỗ này phải hơn uh, à, 2 cân. Với mình nặng đấy. Có đầy đủ lên đây, cá sình này cá này anh à, ngon nhất này. Cá này ngon nhất. Ờ, cái gọi là cá sình. Đây. Đúng rồi, cá này ngon nhất. Ờ, đắt. Cá này đắt lắm. 270 bây giờ cái lộ với lại một con cá này này này người ta gọi là cá khuy đây cá bống thì không nói nhá bạn nhá đây cá khuy này cá rô này cá lóc này đây là con cá lóc này đấy có đầy đủ hết ui con cá lóc to chưa đấy quả quá tuyệt vời luôn ừ Ê, quán à, sau uh, à, cần uh, hơn 2 tiếng thì ờ, sáu anh em chúng tôi cũng đã về đến nhà và cũng đã chế biến xong rồi khâu chế biến thì ờ, mình không ờ, ghi hình cho tất cả các bạn cùng xem được thì bây giờ mình sẽ cho mọi người biết là trong này có những cái món cá gì cá khuy cá bống cá lóc cá rô rất là nhiều bà con sẽ một phần sẽ dán nhé chúng tôi dán này và phía bên này chúng tôi sẽ xào ớt rồi xin mời tất cả anh nhỉ mọi à, người nhỉ tất cả các bạn à, cùng uh, ấy với anh em tôi nhá rồi anh em tôi là sáu anh em trai đó tục một cái cây vô sự bốc của nhà ấy à ấy dạ. à món lá này hành em biết uh, ấy không giới thiệu cho mọi người không cái này tôi thấy là lá này lần đầu tiên đấy bà con mà ăn được mà không biết là tôi chưa ăn bao giờ nên sự ngộ độc lắm cái này tiếng kinh là hành không biết đâu nhỉ tiếng kinh thì em không biết đâu ờ, tiếng hâm mông mình gọi là gì tiếng mông gọi là lo ăn gì lo ăn gì à ừ. ừ, lo ăn gì đây là mình ghém với cá này đúng không vấn này thì là với cá chuyên ăn cá. cá thôi ai à ờ. thế là ngon đấy nhỉ đúng đúng gia vị của cá luôn ừ. thế à ừ. nhưng mà liệu nó có độc không anh chưa ăn bao giờ ấy ôi chúng này ăn thường xuyên à? vâng tôi uh, thử một miếng các bạn xem xem là đúng theo em hành quảng cáo nhỉ ừ, ngon lắm rất ừ. là hợp luôn nó có một vị gọi là chát chát ăn ăn cái này vào thì ừ. cá không không có cái xương nào không nhai được à thế à ừ. oh. đây uh, các bạn mà lên ờ, trên um, vùng cao nhất là đồng bào ừ, ở trên này là mọi người đi rừng như là không biết được cái loại lá không, này. Có rồi chứ. Cá hâm. nhá và ăn được rất là ngon ừ, cảm thấy rất là thơm có lẽ là khả năng là tôi cũng nghiện cái món này rồi đấy và cái nữa là tôi um, chia sẻ mọi người là Giang khi mà được đi trải nghiệm của bà con ấy mình sẽ có một cái cái nó rất là thú vị ở trên tây bắc này đấy mà ở dưới xuôi các miền xuôi là các bạn không có đâu chỉ còn trên tây bắc nó có cái trải nghiệm thú vị rất là vui cái này rau mùi nào anh em mình uh, em phát anh nhỉ <laughs> chúc anh em sức khỏe nhá vâng. ờ. mời Đấy nhá rồi ờ, anh em mời uh, tất cả các bạn nhá đấy rượu nhá uống rượu đã thì có lẽ là tôi cũng uh, là kết thúc cái video để cho anh em tôi là uống rượu nó ngon ngon một chút tôi đi ngủ mai này bắt đầu là tôi lại cày thêm và con là đi ra làm đường nữa cơ ngon lắm ngon mỡ À, thật với anh em dùng đi chắc là chúng tôi ờ, cũng ờ, xin phép được ờ, khép lại cái video đây thì sau chúng tôi lại tiếp tục có gì hay hay tôi chia sẻ với tất cả mọi người nếu các bạn mà thấy video của tôi hay thì cho anh em tôi xin một like luôn đăng ký ủng hộ kênh để anh em tôi tiếp tục là ra những cái video thức phim hay hay để cho mọi người cùng xem và trải nghiệm nhé